sư đến dạ chúng con kính lễ sư dạ rồi xin lỗi hôm quên dạ. mất tiêu tại bữa nay ờ, đi lại cái trú xứ kia cho người ta dọn á tại người ta dạ. lại nó lấy đồ cũ đi dạ dạ dạ, dạ chúng con kính thỉnh sư dạ rồi cảm ơn dạ. à, việc riêng nhưng cũng là chung chỗ cho bà con mình út qua có chỗ dạ. bỏ hết bỏ hết mấy cái đồ cũ của để mình út vào mà <laughs> kỳ này không biết có ông ông ông ông, ông, ờ. ông, ông, kiên qua ông, ông nhân ông kiên có qua không dạ có dạ có, có. Dạ. hay quá tôi tôi tôi tin chắc ờ, một ngàn một nghìn phần trăm là vật ờ, tư úc sẽ bị thuyết phục là toàn tập coi như là đi rồi là sẽ không không không, không hề tiến lại. hào hào á hào hào là hào là qua đây là, hào qua là hào trở lại mà tháng hậu trở rất là mong bà con chỗ nào thì không chắc nhưng mà chỗ này thì tin chắc một một một một nghìn phần trăm bà con phải, phải trở lại để rồi bây giờ bà à. con nghe phải không rồi. dạ dạ à, đức thế tôn trước khi ngày viên tịch ấy, thì ngày giảng một loạt một loạt pháp pháp bất thối bất thối đây có thối thối đây có nghĩa là thụt lùi ấy, hoặc là cái chữ parihani ấy, nó có nghĩa là uh, tiêu tán băng hoại tan rã ừ, mà um, khi nào chúng tỷ kheo hay là tăng đoàn tỷ kheo mà sống uh, sống uh, trọn vẹn với những pháp bất thối này thì bản thân bản thân được sự tiến tiến bộ ừ, có được những cái thành tựu ừ, nhất định trong đường giải thoát và ờ, đối với cái mạng mạch tông môn ừ, đối với tuổi thọ của chánh pháp cũng nhờ vậy mà được ờ, kéo dài cho nên mấy pháp bất thối này không phải không phải không chỉ là cái pháp tu cá nhân cho bản thân mỗi tỷ kheo mà nó còn là cái sức sống nó là nguồn sinh lực ờ, cho cả cái tăng đoàn và trong và và ngoài tăng đoàn còn là, là lợi lộc cho cả tứ chúng và xa hơn nữa là cho nhân thiên Đấy, bữa mình học à, cái bảy pháp bất thối đầu tiên mà mình chỉ học có có hai thôi có nghĩa là, ờ, có năm còn sót lại hai à, bữa nay mình đi tiếp hai cái phần còn lại cộng thêm cái bảy pháp bất thối khác ừ thì hai cái phần còn lại đó, đó thì mình ôm lại cái phần trước rồi khi nào chúng chỉ kheo ừ, ừ, hợp mặt ừ, rồi làm việc và giải tán trong cái tinh thần đoàn kết khi nào chúng tỷ kheo gọi là cũng biết gọi là tôn kính lớp tiền bối những cái bậc trưởng lão đi trước mà thì khi, đó chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh và tiếp theo đó là khi nào chúng tỷ kheo ưa thích được cái trú xứ yên tĩnh xa vắng không người thì lúc thì cái lúc đó cái cái cái cái, cái nội lực cái đạo lực của tỷ kheo được tăng trưởng và ừ, khi mỗi tỷ kheo được ờ, được tăng trưởng đạo lực cũng có nghĩa là cái sức mạnh của tăng đoàn cũng được nhân lên nhiều lần bởi vì tăng đoàn chính là cái sự là, là, ờ, tổng hợp của nhiều cá nhân tỷ kheo cho nên nếu mỗi cá nhân tỷ kheo mà có được những cái ờ, ờ, nỗ lực tu học như thế này có những thành tựu tu học như thế này thì lúc đó cái sức mạnh của bản thân bị đó được ờ, tăng trưởng và cái sức mạnh của tăng đoàn cũng được tăng trưởng cũng được củng cố thì ở đây cái cái chú xứ sao vắng là sao đọc trên mặt chữ thì ai cũng hiểu hết bà con ai cũng hiểu hết nhưng mà bà con nếu đọc rộng đọc rộng kinh tạng mà con thấy cái chuyện mà sống độc cư nơi xa vắng tại sao nó quan trọng nó, nó lớn chuyện lắm là bởi vì sao Ờ, bởi vì sao là bởi vì đa phần cái khuynh hướng tâm lý của chúng sinh ấy là là phải cọ sát với các ngoại trần sống mới nổi tức có nghĩa là thường là mình phải có cái gì để mình nhìn có cái gì để nghe ừ, phải có tiếp xúc còn đằng này là khi một người mà tự giảm bớt được những cái nhu cầu đó thì người đó đó mới có khả năng sống một mình yeah, nhớ nha cái này nó quan trọng lắm chứ không phải không phải là sống mình là, là là xong đâu nhưng mà phải hiểu thêm nghĩa là khi mà người đó không có cái nhu cầu tiếp xúc với ngoài trần ừ. và rất là nhiều lời tôi giảng là bốn niệm xứ tôi có nói cái sáu trần đối với người tu tứ niệm xứ đó chỉ là những cái trần cảnh mà mình không tránh được chứ mình không có đi tìm trong khi cái người không có tu học đó là đi tìm đi tìm cái để nhìn nghe ngửi nếm đụng nhưng mà đối với hành giả tứ niệm xứ đó là chỉ gọi là dốc sức ghi nhận à, ghi nhận trong cái sự tỉnh thức à, trong cái chánh niệm đối với những trần cảnh mà mình không tránh được không tránh được chứ mình không đi tìm không mà để thực hiện được cái điều đó thì anh phải giảm được cái nhu cầu à, tiếp xúc ngoại trần ngoại giới ừ. và cái người này nè thì không có đủ cái cái cái cái cái cái, cái tâm thái tâm thế để mà ở một mình và tôi nói rất là nhiều lần đó là um, buổi đầu thì cái công phu chánh niệm hay là cái khả năng sống một mình ý nó là một cái gì đó nó cần đến sự cố gắng nhưng có đến một ngày sẽ có một ngày mà bà con thấy rằng được sống một mình ý đó là một cái quyền lợi đó là một cái quyền lợi được sống chánh niệm là một cái quyền lợi được hít thở vào ra trong cái chánh niệm nó là một cái quyền lợi nó là một cái sự hưởng thụ nó là một sự thưởng thức chứ nó phải là công phu nữa nó phải là công phu rồi ừ, nó phải công phu cũng giống như mấy cái người mà ừ, xưa giờ mà e ngại vận động tay chân ấy. bây giờ bắt họ phải bơi lội bắt họ phải chạy bộ leo núi trượt tuyết đi xe đạp rồi họ phải ráng tập fitness tập gym đối với họ nó phải ráng nhưng mà đối với những người họ đã quen rồi quen leo núi quen chạy bộ quen bơi lội quen đi xe đạp quen trượt tuyết ấy. thì lúc bây giờ đối với họ mấy cái đó nó không phải là cái cố gắng mà nó là cái niềm vui nó là cái niềm vui nó là cái lẽ sống không rồi ở bên ờ, bên thụy sĩ đặc biệt là cái vùng núi mà tôi đang ở cái những ngày trời đẹp ấy, là các vị nhìn lên trời các vị thấy bà con họ nhảy dù như bướm có lúc tôi đếm mấy chục chiếc mấy chục chiếc dù là nhảy dù là nhảy dù rồi ừ, ở đường núi bình thường rất là vắng cái sớm núi vắng lắm sớm núi nguyên cái sớm chỉ có 1.200 hộ thôi ờ. không 1.200 người chứ không phải 1.200 hộ hộ thì khoảng chừng non non nghìn à, nhưng mà người thì mà thì người ta thống kê là là ừ, khoảng nghìn hai nhưng mà người ta cũng quý nắng lắm bên này quý nắng lắm mình mình mấy xứ nóng mình mình mua nhà đó thì mình sợ nắng chiều nhưng mà ở thụy sĩ đó, thì hai cái nhà nằm khít nhau mà nhà nó nắng chiều nó nhiều ấy, thì nó, nó, nó, nó đắt tiền hơn cái kia gấp rưỡi ừ, gấp rưỡi và ừ, đang gấp rưỡi bởi vì người bên đây nó được phơi nắng được chạy bộ được đổ mồ hôi ấy, là một niềm hạnh phúc thì tôi học y chang như vậy có một ngày mà bà con ngồi ở ngồi một, một ngồi một mình ở sân ga ở phi trường ở bến xe ở một cái điểm đợi ờ, nào đó thay vì mình uống ruột thì mình ngồi mình cứ nhắm mắt lại nhắm mắt lại và hít thở một cách ừ, tỉnh thức đó là một niềm hạnh phúc và chỉ có người như vậy đó thì họ mới thấy được rằng sống một mình ý, nó là một cái khoái lạc ừ, nó là một sự thưởng thức nó là một sự hưởng thụ ừ lúc ừ, bây giờ họ không còn có cái nhu cầu đi tìm kiếm ngoại trần nữa nha lúc không có nhu cầu và lúc đó cái, cái chuyện mà quay ngược vào trong nó mới hạnh phúc và chúng ta thấy rõ là cái chữ hạnh phúc ở trong đạo Phật ấy, nó có nhiều nghĩa nhiều trường hợp lắm ừ. hợp thứ nhất là cái hạnh phúc mà mà phải dựa vào những điều kiện ờ, bên ngoài ví dụ như như là dựa vào những cái gì mình thấy được nghe được ngửi nếm đụng được đó là cái niềm hạnh phúc thứ nhất cái niềm hạnh phúc thứ hai là mình chỉ tìm thấy nó ở bên trong chẳng hạn như tìm thấy được cái hạnh phúc tìm, tìm thấy được trong cái chánh niệm ở hơi thở ừ. cái hạnh phúc ờ, của một người sống chánh niệm trong cái, cái từng cái tư thế sinh hoạt lớn bé cái đó là một thứ hạnh phúc mà mình quay vào bên trong và các vị phải tuyệt đối đồng ý với tôi là cái hạnh phúc nào mà nó lệ thuộc quá nhiều những điều kiện bên ngoài đó thì mình phúc nó rất là mong manh là bởi vì sao vì cái điều kiện để an lạc nó, nó lại gợi ký thác giao phó hết cho bên ngoài thì nó có trục trặc gì đó là gì đó là cái hạnh phúc mình nó bị đe dọa đấy còn cái hạnh phúc mà khi mình quay về trong ý, thì cái cái cái đe, cái đe dọa nó ít hơn bởi vì thì lúc bây giờ vấn đề nó ở mình thôi à, chánh niệm mạnh thì mình an lạc đấy phiền não ít thì mình được an lạc đấy sân ít tham ít ghét ít thích ít đấy. thì càng ít cái thích ghét càng ít cái bất mãn thì càng ít khổ lúc bây giờ cái vấn đề của mình nó chỉ ở bản thân thôi còn nếu mà mình đi tìm cái niềm vui ở bên ngoài đó thì, thì tôi đoan chắc một nghìn phần trăm là cái niềm vui đó rất là mong manh là vì sao vì lúc bây giờ cái điều kiện để cho cái niềm vui đó nó có mặt ấy nó phải tùy thuộc vào cái bên ngoài ừ. người vật cảnh à, chỉ cần nó trục trặc tí thôi cái mình hết vui còn cái niềm vui quay vào bên trong ấy thì nó nó nó, nó, nó chắc chắn hơn mà nó mà nó nó chắc chắn hơn mà nó an toàn hơn ừ, an toàn hơn cho nên là khi mà hiểu mấy cái này mình mới thấy ồ sống một mình ấy là mới có được cái niềm vui bên trong còn mà sống mà cái kiểu mà có cọ chạm va chạm có cọ sát ừ, với người này người kia ngay cả thầy bạn thầy bạn gồm có minh siêu hiện hữu đúng rất cần thiết nhưng mà ừ, ờ, nên nhớ cái này chẳng phải phải nhớ cái điểm này nha phải vì nhớ minh sư thiện hữu là rất cần thiết nhưng minh sư thiện hữu không có nghĩa là những người mà Ờ, thầy tốt bạn tốt mà mình phải gọi là mặt giáp mặt no, no, no. mình suy điện ngữ là những người mà mình có thể dễ dàng gặp mặt đó, nhớ nha dễ dàng gặp mặt chứ không phải là chứ không phải là minh sư thiên ngữ là mình phải ở chung chung một nơi trốn chung một mái che với họ không hẳn phải chung chiếu chung âm nô nô không không hiểu là hiểu hiểu sai nha minh sư thiên ngữ có nghĩa là những thầy tốt bạn tốt mà mình dễ dàng có mặt mình ở cái nơi chốn nào mà mình dễ dàng gặp được minh sư điện ngữ này thì cái đó là tốt cái đó là chỗ ở tốt nha nhớ chứ không phải minh siêu điện ngữ nghĩa là mình gặp thầy bà thầy bạn tốt mình phải sáp vô mình phải cọ quẹt va chạm mặt giáp mặt với họ thì cái đó hiểu sai nha nhớ cái đó cho nên nó là có được minh sự thương hiểu có nghĩa là ờ, mình ở nơi nào mà mình có thể dễ dàng gặp được họ nhưng mà sau những giây phút cần thiết ờ, học hỏi trao đổi với minh sư thiện hữu thì mình cũng có một cái phòng riêng có một góc riêng để mà mình quay về sống với chính mình thì cái góc riêng đó được đức phật gọi là độc cư này được gọi là độc cư ừ, nhớ cái đó nha độc cư à, rồi tiếp theo nữa đó là cái khi nào mà chúng tỷ kheo là, là, là, là, là sống chánh niệm Đấy, sống chánh niệm sống chánh niệm à, sống chánh niệm sống chánh niệm thường xuyên sống chánh niệm ở trong tiếng Bali gọi là sát tinh của thường xuyên sống chánh niệm thì cái lúc đó, đó là cái, cái, cái, cái bản thân bị đó, đó cái, cái, cái, cái đạo hạnh nó được củng cố nó được tăng trưởng mà hệ bản thân bị nó được củng cố được tăng trưởng về đạo lực thì cũng có nghĩa là cái tăng đoàn cũng được củng cố và chánh pháp cũng được củng cố thì vì thấy ghê không? chỉ có một cái chữ sống sống chánh niệm thôi ừ, sát tình của bắp thầy thì ừ, sống chánh niệm ừ, sống chánh niệm tất cả tăng ni cư sĩ trong tứ chúng nói chung dầu có tinh thông Phật pháp cách mấy đi nữa dầu tự cho mình là giới luật trong sạch ghi gớm đa văn quản kiến kiến thức như trời như biển nhưng mà sống thất niệm rồi đó thì tất cả nó sẽ trôi theo dòng nước hết ừ, tôi khẳng định như vậy nha tất cả kiến thức rồi đạo hạnh trí tuệ biện tài uy tín ghi gớm bằng trời nhưng mà, mà người đó sống thất niệm thì không khác Ờ, tất cả trôi đi hết phải tôi phải nói thẳng là trôi đi sạch sẽ à, trôi sạch không ừ, sống thất niệm ừ, sống thất niệm là trôi sạch bởi vì cái kiến thức là kiến thức kinh nghiệm là kinh nghiệm nhưng mà nó phải ở một người có cái đời sống tỉnh thức liên tục và liên tục và như hôm trước tôi nói tại sao chúng ta phải thể để tôn kính ừ, cái lớp người đi trước bởi vì cái thời gian mà họ biết đến Phật lâu hơn mình thời gian mà họ có có tam quy có giới luật, lâu hơn mình và đặc biệt là những vị mà cái thời gian mà họ hiểu được giáo lý lâu hơn mình và cái thời gian họ sống chánh niệm nhiều hơn mình thời gian họ nghiêm trì giới lực tinh chuyên thiền định lâu hơn mình thì đó là chính là những cái cái bước đi mà kinh nghiệm mà họ có và mình có đây là lý do vì đâu mà mình phải có cái lòng tôn kính đối với lớp người đi trước là vậy đó cho nên cái sống chánh niệm Ờ, chỉ cần mình có chánh niệm thì cái người mà sống chánh niệm nhiều bản thân người đó được an lạc ừ, tuổi thọ giáo pháp được tăng trưởng và người đó cũng là cái tấm gương sáng để cho người khác ờ, học đòi nôi theo và tu học và tôi nhắc lại không có chánh niệm thì tất cả những cái mà chúng ta có trong cái gọi là đạo nghiệp mất sạch phải nói như vậy có trường hợp các vị nói với tôi là trí tuệ các vị nói với tôi là thiền định các vị nói với tôi là giới luật các vị có lúc thì các vị nghe là nó là tri kiến Phật pháp vân vân vân vân tất cả những cái đó đều là châu báo hết nhưng tất cả những châu báo đó nó chỉ có thể được giữ lại và để phát triển khi mà chúng ta sống trong chánh niệm nha sống trong chánh niệm đến cái mức nào đến cái mức mà coi như là là là, là tất cả ừ, tất cả những bạn tu ừ, chưa đến họ sẽ tìm đến với mình và họ đã đến rồi họ không muốn bỏ đi bởi vì sao vì trong kinh khu rừng kinh Vanapata Sutta trong uh, Trung Bộ ấy, Đức Phật ngài dạy rằng nơi chốn nào con người nào mà khi mình ở đó đó ờ, mình ở nơi chốn nào cái con người nào khi mình tiếp xúc với họ đó, mà cái đạo tâm của mình nó được phát triển thì dầu có bị xua đuổi dầu có bị xua đuổi cũng nên tìm cách xin được ở lại và cái nơi chốn nào cái con người nào mà mình ở đó, mình ở gần ấy, mà cái đạo tâm nó lui sụp đó, thì nên đi ngay trong đêm không cần phải xin phép cái vì coi, coi coi cái kinh kinh kinh khu rừng của trung bộ coi có đúng như vậy à, cái cái người nào mình ở gần họ đó mình ở gần họ mà cái cái đạo tâm đạo lực của mình nó được phát triển thì dầu có bị xua đuổi cũng ráng mà xin tìm cách ở lại Đấy. còn cái chỗ nào cái nơi chốn nào của cái con người nào mà khi mình khi gần gũi mà cái cái đạo hạnh mình bị lui sụp thì dầu có phải bỏ đi trong đêm thì cũng nên đi không cần xin phép nếu mà mình biết trước mình xin phép mà không được đồng ý mình cũng phải bỏ đi còn người tại nay thì chúng ta có nhiều lý do để chúng ta nắng ná và nắm níu ở một con người ở một cái nơi chốn một cái những lý do rất là rùi bu Ờ, mà mình không có quan tâm đến cái cái đời sống ờ, tâm linh cái đời sống đạo hạnh của mình cái đó là cái tệ ừ, chỉ cái chính chứ là cái pháp bất thối này là nó quan trọng lắm đọc kỹ nó thấy đọc phớt qua thì thấy nó thường đó nhưng đọc kỹ lại mình sống chánh niệm là bản thân mình là củng cố các cái nguồn đạo hạnh đạo lực đúng mà cái thứ hai nữa nên cái cái câu pháp cái câu cái đoạn kinh này nó có cái nghĩa là nên sống gần với người có chánh niệm ấy nên sống gần những người có chánh niệm và chính với người có chánh niệm họ mới có cái đủ cái năng lực đó họ nếu giữ nếu giữ à, cái người bạn tu muôn phương về với mình nhớ cái lời của tôi nha ừ. giàu có giỏi bằng trời đi nữa mà thất điểm không xài được không xài được và nếu mai này bà con ở úc ở mỹ ở việt nam ở châu âu ngủ đi tìm bạn tu thì theo ý tôi căn cứ vào vào bài kinh này thì cái tiêu chí đầu tiên là các vị làm sao tìm đến những người nào mà có cái đời sống chánh niệm mình ở gần họ mình được ân triêm lợi lạc ừ, mình có nhiều thu hoạch lớn bởi vì mình thấy họ mình có thể học được họ qua lúc họ đi đứng nằm ngồi nói năng và im im lặng không ăn uống đi đứng nằm ngồi co duỗi không bước đi mỉm cười nói năng Đấy hay là im lặng thì mỗi mỗi giây phút của con người chánh niệm đều là cái tấm gương sáng cho mình hết uhm. còn cái người nó giỏi bằng trời đi nữa nhưng mà sống thất niệm thì mình có thể ở gần họ mình không giáo lý nhưng mà nếu mà gọi là tìm cái chỗ để mà giao cái mạng cùi cho họ để mà mình sống suốt đời thì nên tìm những người nào sống chánh niệm nên tìm người nào sống chánh niệm nha nhớ nha à, đó là bảy pháp bất thối nha rồi tiếp theo là là, là ngày dạy bảy pháp khác ừ, khi nào chúng đi theo không ưa thích các cái cái, cái, cái, cái, cái tục sự cái tục sự cái đó chứ câm má đây là công việc nhưng mà trong bản dịch Kalama ờ, chúng tôi có nghiên cứu chú giải thì chúng tôi thấy dịch cái chữ tục sự cho nó rõ ừ, tục. chứ còn nếu để công việc thì um, nó có nhiều người họ, họ hoang mang họ hiểu lầm họ tưởng ồ như vậy mình tu Ừ, mình không có cần làm việc gì hết cứ ăn rồi cái cái ngồi thiền riết không cần làm gì hết không cần quét dọn không cần vệ sinh trú xứ nhà cửa phòng ốc xa cũng phải mà phải xài cái chữ tục sự tục sự ở đây có nghĩa là gì là những công việc mà nó không có liên quan gì đến với không liên quan gì đến cái chuyện tu học của mình thì gọi là tục sự chứ không hẳn là phải phải chạy về phố về chợ mới gọi là tục sự không mà những công việc gì mà nó không có thật sự hỗ trợ cho cái kiến thức giáo lý không có hỗ trợ cho giới luật cho thiền định cho các cái nguồn đạo tâm đạo lực của mình thì tất thảy những việc đó đều được gọi là là tục sự nhớ nha ừ, chứ chứ chứ còn trường hợp như mình ở một nơi chốn mà mình cần phải mất ít thời gian để mà mình sắp à, nước đầy lu quét dọn à, rác rưởi ha à, hút bụi rồi mở cửa sổ lau dọn cho nó sạch sẽ nhưng mà nhớ những công việc đó ở một cái thời lượng thích hợp thì nó là công việc cần thiết nhưng nếu mà quá cái thời lượng cần thiết mà suốt ngày cứ chăm bẩm Ờ, làm vườn chăm bẩm trang trí nhà cửa phòng ốc thì lúc bây giờ nó thành ra là tục sự nhớ nha nó ở mức cần thiết thì nó là đạo sự nó là đạo sự à, à, nhưng mà nếu mà mà mà nó nó nó nó nó quá cái mức cần thiết có nghĩa là ví dụ như phòng dơ là phải quét lao hút bụi dọn dẹp cho nó đừng có bề bộn bê bối bụi bặm không nhưng mà quá cái mức đó một ngày mình dành quá nhiều thời gian để mà cho cái phòng ốc nhà cửa vườn tược đất đai à, thì cái đó là nó thành ra là tục sự bởi vì những cái việc cái ngoài cái giây phút mà cần thiết ra đó thì nó, nó, nó chỉ là mất thời giờ tu học của mình thôi không còn nếu mà trong đây các vị là nói là tôi vẫn làm bình thường nhưng tôi làm trong chánh niệm thì tôi xin nói thế này nếu mà các vị làm đúng như vậy đó thì tuyệt không tuyệt à, tức là, là một ngày các vị làm trăm việc nhưng mà toàn là bằng chánh niệm không thì tuyệt nhưng mà hãy nhớ cẩn thận coi chuyện tự mình dối mình đó. bởi vì thêm việc nghĩa là do mình thích chứ không phải là đó là việc cần thiết tôi nói không biết bao nhiêu lần mình tu mình khác người không tu ở chỗ là mình phân biệt cái mình thích và cái mình cần Nên, nhớ nha phân biệt là cái mình thích và cái mình cần à, người đi shopping cũng nhớ cái đó phải phân biệt cái mình thích và cái mình cần hai này khác nhau rất là nhiều không? cho nên cái chuyện đầu tiên à, một trong những sức mạnh của tỷ kheo đó là không có thích tục sự có nghĩa là không có phải mất nhiều thời giờ cho những việc không thật sự cần thiết à, còn cái chuyện mà mình à, mình làm sạch cơ thể làm à, sạch nhà ở mà ở một cái thời lượng thích hợp chứ một ngày mình mình bỏ ra cho nhà cửa mình giờ ngộ rồi gom hết thời gian trong ngày mình làm vệ sinh cơ thể cũng chắc ngày tôi nghĩ chắc cũng giờ đồng hồ như vậy thì mình mình chỉ mất cái hai giờ ngồi để làm sạch chỗ ở và cái, thân xác của mình thôi không và 24 giờ đồng hồ mình bỏ ra mình mất hai tiếng còn lại 20 20 mà muốn hành giả đó thì tốt nhất là hành giả chỉ nên ngủ 6 tiếng này. Ừ. thì các vị có thể theo bác sĩ khuyên này kia những trường hợp đặc biệt này có thể 8 tiếng nhưng mà theo tôi thì trung bình 24 giờ đồng hồ mình chỉ mất 1 phần tư thời gian để ngủ tức là 6 tiếng ừ, 6 tiếng 6 tiếng ngủ thôi 6 tiếng 6 tiếng này còn là 18 tiếng 18 tiếng trong đó là mình trừ hết 2 tiếng làm việc nhưng mà làm việc trong chánh niệm này như vậy thì toàn bộ thời gian còn lại đó là sống chánh niệm và tôi đã nói hành giả đừng có ba hạng thượng trung hạ bậc hạ nó có nghĩa là tu theo cái đồng hồ mỗi ngày mình ngồi hai tiếng 4 tiếng sau đó mình mình tha hồ muốn làm sao làm thì đó gọi là bậc hạ còn cái bậc trung ấy thì họ cũng ngồi thiền theo cái đồng hồ mỗi ngày họ ngồi hai tiếng 4 tiếng nhưng mà ngoài cái hai tiếng 4 tiếng đó ra họ làm toàn việc làm không ừ. nghe băng giảng ghi chép ờ, kinh sách giáo lý không đó, cái hạng đó à, tức là, là nó khác cái hạng số 1 hạn số 1 là ừ, sau cái giờ mà hành thiền mà trả nợ quỷ thần đó, là muốn làm gì làm không muốn làm gì làm nấu ăn shopping thăm viếng bạn bè chạy bộ thể thao thất niệm có thất niệm chủ yếu là thất niệm đó là bậc hạ miễn sao họ nghèo có 4 tiếng 3 tiếng là, là là xong rồi đó là bậc hạ bậc trung thì không bậc trung là ngoài cái giờ mà ngồi thiền ra là họ có thể làm được rất là nhiều việc có lúc niệm lúc không nhưng mà không có làm gì bậy không có ba làm ba cái chuyện mà vừa bu ừ. còn cái bậc thượng là không bậc thượng họ không có xài đồng hồ ừ. có nghĩa là buổi sáng họ vừa tỉnh giấc ờ, rời khỏi giường ngủ là họ chánh niệm suốt và đối với cái hạng bậc thượng đó, cái thời gian ngồi nó không quan trọng không? mặc dù hôm nay bà con đi theo cái truyền thống của NK thì một ngày bắt ngồi 8 tiếng 9 tiếng thì đó là cái truyền thống của NK nhưng mà mở kinh điển lại xem đi mở kinh điển xem đi có chỗ nào đức phật ngày ngày bắt mình phải phải ngồi đủ bao nhiêu có không hề có ngày kinh ca phải ngày sai nhưng mà bởi vì ngày đánh vào à, cái, cái cố tật lười biếng của chúng ta một ngày muốn đánh vào cái cố tật lười biếng nhiều đời nhiều kiếp cho nên ngày có đề nghị là chúng ta nên dành nhiều thời giờ để ngồi bởi vì buông ra là mình thất niệm đấy chứ còn tất cả các vị khác như là ngài chân cha bà chân nếp thì cái mà các vị đã đặc biệt kêu gọi và nhấn mạnh đó là sống chánh niệm chánh niệm xuyên suốt xuyên suốt có nghe lời buổi sáng tức dậy vừa tỉnh giấc là bắt đầu chánh niệm rồi dù giật mình vừa hết ngủ đó là phải chánh niệm chánh niệm suốt bỏ chân xuống giường và cứ như vậy đi là đi vệ sinh cá nhân rồi niệm tâm rồi thể thao rồi quét dọn chỗ ở rồi tắm rửa vệ sinh gì tất cả đều chánh niệm mà cứ như vậy trong suốt là 18 cho đến 20 tiếng đồng hồ trong ngày trừ ra lúc ngủ thì tất cả đều chánh niệm không ừ cho nên là người mà sống đúng tinh thần đó thì họ sẽ thấy rằng cái tục sự nó không cần thiết tục sự có nghĩa là những cái chuyện mà nó nó không có thật sự là cần thiết cho cho cái đạo tâm cho cái chánh niệm của mình và, và tôi xin nhắc lại để tôi chốt lại cái điều này người nào có cái niềm tin vào cái Phật pháp thiết ta muốn cầu giải thoát sinh tử thì người đó tự nhiên họ sẽ thấy cái gì là tục sự chứ các vị đừng có bắt tôi phải phải kể rõ ra mệt lắm không người thiết tha cầu giải thoát chán sợ sanh tử cái đầu luôn luôn bị ám ảnh bởi cái già cái bệnh và cái chết không thì cái người đó tự nhiên họ sẽ thấy cái gì là thật sự cần thiết Uhm, cũng giống như là cái người mà đang bị chìm xuồng ngoài biển không thì chính họ biết lúc đó cái chuyện gì thật sự là cần thiết cần được xem là ưu tiên một lúc họ đang chấp chới trên nước ấy, lúc đó họ hiểu cái gì là thật sự cần thiết không chứ lúc đó không ai mà rảnh đâu mà móc cái phone ra selfie rồi gửi cho người này người kia rồi gửi lên face rồi than phiền với bạn bè muôn phương là tôi đang bị nạn trên biển là tôi không có lúc đó là họ, lúc đó họ đi kiếm cái phao và lúc đó họ phải bằng mọi cách họ lội vào bờ chứ không ai ở không đâu mà mà mà đi cúng phây không ừ, nhớ cái đó cho nên chỉ khi nào bà con thật sự thiết tha ừ, cầu giải thoát À, bị ám ảnh bởi cái tuổi già cái bệnh và cái chết không thì lúc đó bà con mới hiểu cái chữ tục sự là cái gì ừ, cái gì nó không thật sự nó cần thiết không mà khi nào chỉ tùy theo mà sống đúng như vậy đó thì được gọi là à, đang sống với cái tinh thần bật thối và nhớ không có thích tục sự không có nghĩa là làm biết mà là chuyên tâm cho cái gì à, thuộc về đạo nghiệp chứ chứ đừng có nghe về cái hiểu lầm ăn rồi cái nằm è ra đó nói tại vì tôi không thích tục sự là sai đó là làm biết là là, là chay lười không chứ nó không phải là không phải là không có phải là tinh thần của cái pháp bất thối này pháp bất thối này là chánh niệm tinh tấn ờ, và hạn chế cái gì gì nó không có thật sự cần thiết cho cái đạo nghiệp giải thoát thì cái đó mới đúng là tinh thần bất thối tiếp theo là khi nào chúng ta không có thích những cái chuyện mà gọi là chuyện trò ừ, cái này rất là quan trọng không bởi vì nhiều lần mà rất nhiều lần tôi nói ừ, cái trang này nè đọc phớt qua trên mặt giấy ai cũng tưởng mình hiểu hết này ai cũng tưởng mình hiểu hết nhưng mà thật ra đó các vị phải cần phải nghe người ta nói một chút ừ. người ta là cái người đọc nhiều hơn mình á cái, cái không thích trò chuyện có nghĩa là sao có nghĩa là khi nào mà anh thấy rằng cái chuyện tu hành giải thoát đó là quan trọng anh thấy tuổi già cái chết và cái bệnh nó đang sầm sập sầm sập nó đổ đến thì lúc anh mới thấy cái gì mà nó là thật sự cần thiết cho mình tại sao anh thích nói chuyện tại sao vậy là bởi vì trong đầu anh anh không có khả năng sống một mình anh không có khả năng an lạc với bản thân anh anh không có khả năng an lạc với chánh niệm để anh không có khả năng an lạc với cái sự tỉnh thức anh mới đi tìm đến cái sự giao tiếp này với người khác nha à, và một chuyện nữa là trong đầu của anh lúc đó nó có quá nhiều rác nó cần trào ra anh kiếm chỗ anh đổ rác cho nên trò chuyện là gì trò chuyện là kiếm chỗ đổ rác và đổi rác nha hai chữ đổ rác và đổi rác đổi rác có nghĩa là mình mình tìm cái chỗ để mình tuôn ra cái mấy cái đang có trong đầu mình và đổi rác có nghĩa là cái tên kia nó nó sáp vô nó mới đem cái rác đó nó đưa qua mình rồi mình mới đưa rác trong đầu mình qua nó cho nên cái tật mà hay nói nói chuyện hay gặp nhau trao đổi kể cả hai hành giả kể cả hai hành giả mà thích nói chuyện thì mình phải hiểu ngầm là hai vị đang đổ rác và đổi rác uhm, đổ rác và đổi rác trong khi một người mà sống tinh tấn sống có uh, trí tuệ sống có chánh niệm ý, thì trong đầu họ chỉ họ chỉ tập chú dù có một chuyện hãy đang ngồi đang nằm thì theo dõi hơi thở theo dõi thọ theo dõi tâm theo dõi pháp thân thọ tâm pháp không rồi đó, đó là đang nằm rồi đang ngồi cũng vậy đang đi cũng vậy à, đang đi cũng vậy lúc đó họ chỉ tập trung vào cái đó thôi và tôi xin nhắc lại lần nữa là toàn bộ công phu tu tập ừ, chánh niệm ấy, nó chỉ trở nên dễ dàng ừ, và sung sướng khi mà nó trở thành một cái nếp sống của mình còn đằng này khi mà các vị còn sống chánh niệm bằng vào ừ, cái lời khích lệ của ai đó bằng vào những trang kinh mình đọc được bằng vào những lời dạy của thiền sư mà trong khi bản thân mình chưa thấy được an lạc với cái đời sống chánh niệm thì lúc đó chưa khác lúc đó mình còn cần đến những cái nhu cầu gọi là giao tiếp trao đổi trò chuyện đàm thoại đàm luận và tranh luận đúng không còn một người mà sống miên mật với chánh niệm tự thân thì lúc bây giờ cái cái tục sự họ đã tránh và đang nghe cả cái chuyện mở miệng ra họ cũng lười nữa à, ờ, nó lười thì không có đúng cái chữ lười không có đúng mà là cũng không muốn không màng à, không màng bởi vì mình chỉ theo dõi hơi thở mình mình chỉ theo dõi cái tâm của mình cái cảm xúc của mình là đã hết giờ rồi còn giờ đâu mình đi trao đổi và không có cái gì bậy cho bằng à, mất thời giờ à, mất thời giờ cho những cái đề mục đề tài mà chỉ làm khổ mình chẳng hạn như ở không mình ngồi đem cái chuyện covid ra bàn đem cái chuyện thời sự chính trị của nga của ukraine của đài loan của trung quốc ra bàn mình bàn mà được cái gì bậy chỉ có bậy thôi mà lúc bạn như vậy chỉ có là, là, là sân hận bất mãn tham thích và bất mãn chỉ bao nhiêu đó thôi không nhớ cái nó chỉ có tham thích và bất mãn cho nên im lặng là vàng và thành giả chỉ nói cái gì mà nó quý từ cỡ vàng trở lên mới nói đó, cái này phải xong cho người im lặng là vàng nên thành giả chỉ nói cái gì nó quý từ vàng trở lên đó. còn bạc là họ đã không nói rồi bạc là đã không nói rồi không im lặng nội vàng ừ. và những câu này thì nghe nó hơi sáo rỗng bởi vì ừ, vị giảng sư nào cũng nói không thì tôi chỉ nhắc chừng cái thôi đó là ờ, có chừng nghe riết quen tai thấy vị nào cũng giảng như vậy hát ừ, nhưng mà nhớ cái này ai mà thường xuyên nghĩ nhiều về cái già cái bệnh và cái chết thì cái chánh niệm người đó nó mới khác chỉ vậy thôi không? ở đây tôi không nói đến chuyện chứng thánh hay là cái chuyện chấm dứt phiền não sanh tử không tôi không nói chuyện trên trời tôi nói chuyện trước mắt thôi cái người nào mà nghĩ nhiều về cái bệnh cái chết à, cái tuổi già à, một cái tuổi cái một cái bệnh quằn quại một cái tuổi già quạnh hiu và một cái chết gọi là sợ hãi nhớ nhà phải thêm cái đó cho cho nó mới ớt một cái một cái bệnh một cái chứng bệnh quằn quại à, một tuổi già quạnh hiu và một cái chết kinh hoàng không thì phải nhớ mấy cái đó thì mới cái tinh tấn mới có và xin nhắc lại trong rung nữa có những người chưa được 30 không nhưng mà hãy nhớ rằng cả ba cái này trong đó trừ ra cái tuổi già là nó đến từ từ thôi chỉ còn cái bệnh kinh cái bệnh hoàng hoại và cái chết kinh hoàng đó, thì nó có thể đến với chúng ta ở bất cứ lứa tuổi nào còn cái tuổi già là nó phải đến từ từ nó phải đến qua cái cái cái, cái, cái mấy cuốn lịch hai chục cuốn năm chục cuốn bảy chục cuốn mà riêng về cái cái cái cái cái, cái, cái, cái những cái cơn đau hoàng hoại và cái chết kinh hoàng đó thì nó có thể đến với mình bất cứ lúc nào ha và nếu các vị hỏi tôi sống như thế nào được xem là sống tốt nhất thì tôi nói rằng nó có một nghìn lẻ một câu trả lời nhưng mà ngay lúc này thì tôi có một câu trả lời thôi đó là anh sống sao mà anh có thể uh, tự tại trước những cơn đau ờ, thể xác và tâm lý thì đó được xem là tốt sống tốt nhất ừ, những cơn đau thể xác có nghĩa là bị cái này bị cái kia mà lòng vẫn không sợ hãi vẫn không có bị uh, trở nên tiêu cực đó và cái thứ hai đó là nhiều đối với cái chết với cái bệnh mà có xảy đến mình vẫn bình tĩnh mình đi hơn ờ, không lẽ giờ tôi cứ đem cái chuyện riêng ra tôi nói chứ còn các vị nhớ sức khỏe 50 tuổi trở đi rồi, rồi mình không có tin được không Đấy, ghê lắm ghê lắm tôi có thừa kinh nghiệm tôi có thừa kinh nghiệm trong cái chuyện mà gọi là bệnh tôi có thừa kinh nghiệm trong cái gọi là chết tôi phải nói cái gì chứ một cái bệnh với cái, cái chết là tôi có thừa kinh nghiệm tôi có trải qua mấy cái mà cái ớn rồi cho nên tỷ kheo khi nào tỷ kheo không am không đam mê tục sự không đam mê chuyện trò à, thì lúc đó mới khá và tương tiếp theo là vì tỷ kheo không có thích an dưỡng ngủ nghỉ thì trong tăng chi trong tương ưng trong tương ưng trong tương ưng người phẩm về triển cái thì ngài giải rằng khi nào ừ, mà ừ, vị tỷ kheo tu học ừ, bằng cái tâm trạng của một người mà bị lửa cháy trên đầu á thì lúc đó mới gọi là tung tinh tấn hết mình à, lửa cháy trên đầu là sao có nghĩa là ừ, một cái đốm nhang mà nó rớt trên áo mình nó mình là mình quản hồn còn phủi nói chi là nguyên cái cục lửa rớt đầu mình thì nghe dạy rằng khi nào tu học bằng một cái ừ, cái tâm trạng khẩn trương như vậy đó à, khẩn trương như vậy đó thì mình mới khác và tôi cũng xin nói thêm là các vị sẽ dễ dàng bị ru ngủ bởi những câu nói sau đây tại sao phải khẩn trương mình tu là mình giữ tâm tự tại đúng tự tại nhưng mà khẩn trương có nghĩa là sao có nghĩa là luôn luôn nhớ rằng mình đang có mặt trên một chiếc xuồng mong manh chèo thì cứ chèo trăng thanh gió mát tôi không cấm anh thưởng thức nhưng anh hãy luôn luôn nhớ anh đang có mặt trên một con thuyền mong manh à, à có nghĩa là bây giờ mình không có tranh thủ chèo một lát mà trời trời nó kéo mây mà giông tố nó, nó ập tới là chết không? cho nên cái chuyện là anh ngắm trời ngắm mây tôi không cản nhưng tôi chỉ nhắc chừng anh luôn luôn nhớ rằng mình đang có mặt trên con thuyền rất là mong manh không? còn anh muốn làm thơ anh muốn viết nhạc anh muốn ngâm thơ tôi không nói ờ, mà tôi nhắc chừng anh hãy nhớ anh đang có mặt trên con thuyền rất là mong manh thì anh nghĩ bây giờ anh có nên tranh thủ chèo trước khi mà mưa gió nó ập tới không? không ở đây cũng vậy một người mà thiết tha với cái đạo nghiệp thì cái, cái đối với họ ngủ nghỉ an dưỡng nhàn hạ đó nó là một cái sự tiêu pha thời gian một cách nguy hiểm tôi chỉ nói nhẹ vậy thôi không đơn giản vậy thôi đối với một người mà thiết tha ừ, đối với cách tu học giải thoát thì cái chuyện mà nằm đông đưa trên võng trên ghế bố rồi nghe tiếng đồng hồ nó gõ cọc cạch cọc cạch trên tường đó rồi nghe tiếng gà gái trưa xa xa ngáp cái dài thò mà nhắm mắt liêm diêm để cho quạt máy nó quơ qua quơ lại quạt mở máy lạnh xe xe xe nằm chờ 3 giờ mới ra khỏi phòng giờ nằm thêm tiếp thêm tiếp tiếp tưởng nó là hay thấy làm như đâu có tội lỗi nhưng mà không đối với một người cầu đạo giải thoát thì những buổi trưa như vậy đó là một sự hoang phí đối với một hành giả cứ thiệt hoặc là đối với một, vị thánh thì cái chuyện mà họ chọc mắt ngủ một tí nó chỉ là cái việc mà chẳng đặng đừng thôi tôi xác định cái đó nha vị la hán chỉ ngủ chỉ chập mắt một chút chỉ ngủ một tí là khi vị không thể chịu nổi nữa chứ còn kia là ta cảm thấy sung sướng ta cảm thấy khoái khoái thích à, trong cái cảm giác mà nằm yên đông đưa đông đưa à, thì cái đó là một cái cái, cái kiểu sống mà gọi là tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu, tiêu phí hoang phí tiêu pha những cái tuổi đời của mình bởi vì phải nói là tôi nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói 100 à, đồng 100 đô la mà mình đổi ra năm tờ hai chục hoặc là 10 tờ 10 đồng thì mỗi cái tờ 10 đồng mỗi cái tờ hai chục đó giá trị nó tuyệt đối bằng nhau dầu trong đó có tờ ừ, sờn rách có tờ mới cứng có tờ ừ, sập có tờ dơ đúng nhưng mà tôi khẳng định tất cả những tờ đô la đó tất cả những tờ 10 đồng nó giá trị bằng nhau tất cả những tờ hai chục đồng nó có giá trị như nhau nhưng cái thời gian của trong đời người thì nó lại khác 20 năm đầu đời giá trị nó khác với 20 năm giữa đời từ 1 tới 20 20 năm là 20 năm ngu mình không có cản 20 năm tiếp theo là từ 20 tới 40 là thời gian đó mình tỉnh táo thông minh không rồi từ 40 tới 60 là 20 năm già dặn nhưng mà bắt đầu nó có dấu hiệu đi xuống và từ cái 60 cho 80 80 tới 100 thì đó là cũng là 20 đó nhưng mà 20 đó nó không còn là vàng nữa mà nó là đồng là chì là thiết là kẽm là nhôm nhớ nha chứ nó không có giống như tiền tiền thì bao nhiêu lúc nào thì hai chục cũng là hai chục hết giá trị tương đương nhau à. nhưng mà thời gian trong đời mình từ 20 năm đầu đời và 20 năm cuối đời là mà là 40 năm chúng ta chỉ còn lại có 20 hoặc là 40 năm giữa thôi lúc đó gọi là tuổi vàng tuổi ngọc cái tuổi đó là cái tuổi mà chánh niệm trí tuệ của mình tinh tấn nhiệt quyết nhiệt tâm hào khí của mình có nó còn đang lồng lộng nó là đang ngút ngàn nó đang hùng hực không chứ còn mà thời gian thật sự của mình nó còn bao nhiêu hết và theo tính toán của các nhà nghiên cứu thì trừ ra thời gian 10 tại 10 20 năm đầu đời là 20 năm ngu và 1 phần 3 cuộc đời của mình là mình ngủ thì trừ cái ngu trừ cái ngủ ra mình còn bao nhiêu thời gian hết một người hiểu được như vậy đó thì tự nhiên họ thấy cái chuyện mà an dưỡng ngủ nghỉ nó là một sự tiêu pha hoang phí không thấy được rằng biết được chánh pháp là một chuyện khó gặp được Phật pháp là một chuyện khó có được thân người có được niềm tin chánh niệm trí tuệ là một cái khó thì cái chuyện mà mình mình đem đốt cháy cái khoảng thời gian nó nó uổng lắm không mà cái thời gian của một người biết đạo nó quý hơn là cái thời gian của người không biết đạo nha cái chỗ này chắc phải ghi quá thời gian của người có hiểu giáo lý nó quý hơn thời gian của người không biết giáo lý thời gian của người biết Phật pháp nó quý hơn là thời gian người không biết Phật pháp thời gian của người có trí tuệ có giáo lý có chánh niệm à, có giới hạnh có thiền định ấy, thời gian đó nó quý lắm bởi vì sao là bởi vì trong cái dòng sanh tử luân hồi cái thời gian mà mình biết Phật pháp mà sống chánh niệm nó không có nhiều bởi vì được gặp Phật pháp là đã chuyện khó rồi Phật hiếm lắm hiếm có khi cả ngàn tỷ cả ngàn tỷ đại kiếp đó, không có một vị ra đời nữa mà khi Phật ra đời lúc mà đang ở đâu cho nên gặp Phật ra đời mà mình phải là người như thế nào chứ còn nếu lúc đó làm mình làm trùng làm vé làm sâu làm bỏ thì cũng bằng không Phật ra đời mình đang ở trên cõi phạm thiên chót chót vô tưởng vô sắc thì cũng bằng không không Phật sanh ra đời gặp Phật ra đời mà mình lại làm cái người tà kiến u mê khuyết tật không tâm thành thì cũng cũng bằng không gặp Phật ra đời cái gì mình cũng ngon lành hết nhưng mà mình thiếu niềm tin thiếu trí tuệ thiếu tàm quý thiếu chánh niệm thiếu thiền định cũng bằng không nhớ nha cho nên gặp được Phật thì tuyệt vời còn nếu không gặp được Phật mà gặp được giáo pháp của ngài gặp được minh sư thiện hữu mà mình lại có đầu óc tỉnh táo có niềm tin có trí tuệ có khả năng sống chánh niệm thì mình phải biết rằng cái khoảng thời gian đó cực quý cũng ok tôi nói tôi nói hết lời cũng có nghĩa tin không thì tùy nhưng mà tôi phải khẳng định là cái khoảng thời gian này thì kim cương mà hàng núi á, chứ không phải hàng tấn mà hàng núi đổi được đổi được có nghĩa cái khoảng thời gian mà mình gặp được Phật pháp nè mình có niềm tin là mình có trí tuệ mình có chánh niệm nè cái khoảng thời gian đó kim cương mà cả núi đổi cũng không không đổi không đổi đừng nói mình kim cương mà tính bằng tấn bằng ký là bằng núi đó cũng không đổi tại vì cái cơ hội mình gặp Phật pháp nó hiếm vô cùng hiếm cái bị tưởng tượng ừ, trên một cái mặt biển mênh mông như vậy không mà mà con rùa rùa mù á, 100 năm nó mới trồi đầu lên một lần ví dụ trong kinh ví dụ thôi mà trong một cái cơ hội hãn hữu nào đó mà cái đầu nó chung lọt vô một cái lỗ ván mà đang trôi bập bềnh ở trên biển đó, mình coi nó, nó cái cơ hội đó nó hiếm cỡ nào hoặc là mình tưởng tượng nguyên cái mặt biển Thái Bình Dương Đại Tây Dương mênh mông như vậy không mà trên đó người ta có thả mấy trái chanh không mà trong đó có một trái mà ừ, viết kinh Phật giấu kinh Phật trong thôi thì biển tối mênh mông mà cái vị lội đó mà cái vị vớt đúng cái trái chanh đó để mà để cắt nó ra đó để mà học được một cái câu kinh trong đó nó, khó biển tối mênh mông đi tìm một cái chiếc máy bay rớt là đã khó rồi còn đằng này mà biển tối mênh mông mà lội nó mày vớt được cái trái chanh mà trong đó có kinh Phật đó là hiếm khó hoặc là một cái ví dụ đơn giản là trong cái lưu cái lưu mà đường kính nó là, là một mét không mà bây giờ mình thả trong đó một trăm trái chanh trong đó chỉ có một trái có kinh Phật bây giờ mình nhắm mắt mình mò đúng cái trái chanh đó để mình đem lên mình học cái vị nghĩ nó khó không? cái lu mà đường kính nó một mét chiều cao nó một mét đường kính một mét cái lu cái hũ cái chậu gì tôi không biết mà tôi chỉ ví dụ việc thôi đó một cái lu đường kính nó một mét mà bây giờ các vị để 100 trái chanh trong đó trong, trong đó có một trái mà để kinh vật giấu kinh vật trong để kêu mình mò không nhắm mắt mò mò sao ra cái được cái trái chanh nói gì là cái cái biển lớn không mà cái đồng sinh tử luân hồi nó mênh mông cái cơ hội mà làm người nó đã khó mà làm người mà gặp được Phật pháp mà lại có được niềm tin có được chánh niệm có được trí tuệ thì khó vô cùng khó lắm khó tôi nói thiệt làm được ông sư đó mà có giới là một cái khó làm ông sư mà có cái trí tuệ là một cái khó làm ông sư mà có tàm có quý là một cái khó làm ông sư mà có chánh niệm là một cái khó nó khó từng món một nó khó từng món một mình có thể là một ông sư rất giỏi nhưng mà tàm quý mà rất yếu mình có thể làm một cái vị tàm quý một người giới lực trong sạch có tàm quý ngon lành nhưng mà cái trí tuệ mình nó eo ô nhớ chậm dễ hiểu lầm nhiều ngộ nhận đầy ấp tà kiến yeah một cái vị giới lực trong sạch họ có thể tà kiến một vị giới lực trong sạch họ có thể bị thất niệm một vị uh, uh, mà uyên thâm kinh điển họ có thể không có tầm quý hoặc có thể họ thiếu cả niềm tin đừng có nói mà giỏi kinh điển mà nhiều niềm tin chưa chắc sẽ có một ngày mình coi cái chuyện tu hành nó là một cái nghề cái nghề thôi ở đó mình có danh có lợi có cơm có cháo có áo có quần có nhà có cửa chứ còn chưa chắc đó là cái, cái, cái đạo nghiệp mà nó chỉ là cái sự nghiệp thế tục thôi nha nhớ cái đó nha nhớ cái đó à. cho nên đừng có tưởng là giỏi Phật pháp là có tất cả chưa chắc nhiều khi giỏi Phật pháp là chỉ là cái nghề nó cần câu cơm thôi hoặc là giới lực mình trong sạch nhưng mà, mà cái đầu mình tài kiến đầy ắp hoặc là mình là một hành giả có chánh niệm sống chánh niệm miên mật liên tục nhưng mà cái, cái kiến thức giáo lý mình nó nghèo nàn cũng cũng mệt không cho nên uh, là nó khó từng món một mà khi hiểu được như vậy mình mới thấy cái thời gian mà mình ngủ nghỉ nó là một sự tiêu pha một sự hoang phí rất là đáng ngại rất là đáng ngại ok rồi tiếp theo là khi nào chúng ta ưa thích quần tụ tụ hợp các vị nhớ kỹ cái, cái pháp bất thối trước không ừ. ngày giải rằng khi nào chúng ta theo thường xuyên tụ hợp à, thì sẽ được cường thịnh ở chỗ này nhà lại nói khác nói khi nào chúng tỷ kheo thích quần tụ à, vậy mình phải hiểu làm sao phải hiểu sao đây à, là mình tự nhiên mình mình phải liếc mắt mình thấy à, cái, cái chữ cái chữ cái chữ cái chữ cái chữ phạn nó ngày nói sao ta à, cái chữ phạn ngày nói cái cái cái cái pháp bất thối hôm trước gia bất kỳ quan chấm mê phích quê gia bất kỳ quan chấm phích quê phích cụ áp phình hàng sanh ni pa ta sanh ni pa ta phải hưởng là thường xuyên hợp mặt à sanh ni pa ta là hợp mặt ừ. nó khác còn cái này gọi là sanganikarama tức là thích thú gọi là quần tụ tụ tập hai cái khác nhau một cái là thường xuyên họp mặt nó khác nhớ nha làm ơn nhớ cái này một cái là thường xuyên họp mặt để làm việc nó khác còn thích mà tụ năm tụ ba vì ở một mình buồn quá đây là chuyện khác nhớ cái đó mày nghe bây giờ đừng có nói tu hành thì nó ngoài đời tất cả một tổ mọi, mọi tổ chức tất cả mọi tổ chức mà nếu những thành viên trong đó thường xuyên họp mặt để làm việc thì mình nghe cái chữ họp mặt để làm việc mình thấy cái gì nó chịu tốt nhưng mà nếu một cái tổ chức một cái nhà máy hãng xưởng công ty xí nghiệp mà công nhân viên trong đó các viên chức trong đó thích họp mặt để tán gẫu để nối dốc thì hai là hai chuyện khác họp mặt để làm việc đấy khác mà tụ tập để mà mà mà, mà tám để mà tán gẫu buôn dưa lê đó lại khác nhớ nha <laughs> cho nên nó có trường hợp ở đây phải phân biệt thế này thường xuyên hợp mặt để làm cái cái cái cái, cái đồng để, để mà mà hỗ trợ tu học cho nhau đó là chuyện cần thiết thậm chí đó là chuyện bắt buộc không nhưng mà thích tụ năm tụ ba chỉ vì bản thân không thể sống một mình thì đây lại là chuyện khác nhớ nha ừ. chứ ông thôi cứ ngạc nhiên ủa tại sao có chỗ ngày ngày ngày khuyên mình nên thường xuyên hợp mặt rồi giờ có chỗ ngày ngày khuyên mình không nên ờ, tụ tập là vậy ừ. hợp mặt để làm việc thì nó đó là chuyện cần thiết nhưng mà hợp mặt chỉ vì mỗi cá nhân trong đó đều sợ cô đơn không muốn ở một mình thèm nghe tiếng nói thừa thèm được gặp gỡ thì cái đó là cái bậy không và tôi cũng nhắc lại tinh thần cũ mà nãy giờ tôi vẫn nói đó là khi bản thân anh anh không có nhu cầu tu học anh không có tìm ra được cái lý tưởng cái lý do để anh, anh sống độc cư thì lúc tự nhiên đó anh đam mê tục sự thích trò chuyện thích tụ tập còn nếu một người mà họ thật sự mà họ có được lý do lý tưởng để mà sống một mình thì lúc đó nó có trả vàng họ cũng không thích tụ họp vô ích họ cũng, không có thích mà ngồi tán gẫu uống trà à, mà nhất là bây giờ sẵn là tôi cũng nói luôn rồi có bây giờ mình bị lạm dụng cái chữ mà trà đạo đó à, à, trà đạo rồi thiền trà gì đó hợp mặt nói dốc rồi mới trao đổi về cái phương thức uống trà là cứ ngâm hai ba câu thơ rồi treo một hai giò lan này cái đó tôi tôi à, cái đó tôi hợp đó tôi biết cái đó nhiều lắm ờ, treo tội hình tổ lạc ma trên tây đất đó. rồi dưới bài đang mớ ô long ờ, long tỉnh rồi đó dài ba chén trà kiểu nghi hưng tử xa ha à, rồi cái có hai ba cái kiểu đồ lọc rồi có một vài bình trà bằng thiết bằng chì mang cái kiểu cho nó chuyên nghiệp vậy đó à, rồi cái rồi hợp mặt nhau bàn nói dốc mặc áo đà mặc áo mặc mặc đồng phục á mà áo đà rồi cái có cái tọa cụ tròn tròn tròn lót tông vậy đó ngồi thẳng lưng lên cái nâng cái chén húp rồi để tưởng nó là thiền thiền cái búa thiền ờ, mà cứ gạt tự mình mình gạt người ta mà tự mình cũng gạt mình đó là thiền cái búa cái đó thiền phiền não làm gì có trà thiền cái đúng là cái trà thiền là gì trà thiền là uống trong chánh niệm mà nếu uống trong chánh niệm đó, là nó mắc gì nó phải gặp nhau nó vũ khi nào nó khác đủ khi nào nó thấy cần thiết thôi và nó uống một mình để chi để nó bớt ồn để nó bớt tiếp xúc với ngoại trần để chi để nó dễ dàng quay vào trong để nó chánh niệm chứ còn cái thứ mà tụ năm tụ ba cái đó là, là, là, là, là mắc nếu mà đúng làm tu thiệt á thì tụ năm tụ ba vậy đó nó, nó, nó làm mệt cái chánh niệm anh thôi bây giờ anh, anh chỉ chánh niệm với riêng anh là anh đã mệt rồi bây giờ anh phải vừa nghe vừa nhìn rồi uống trà rồi cũng ly rồi rót rồi mời rồi phải ngồi sao cho nó đẹp đó rồi, rồi, rồi, rồi, rồi. cho nên nhớ cái đó cho nên cái chuyện mà thường xuyên quần tụ là không có lý do chỉ có một lý do duy nhất là gặp nhau để mà giải quyết cái tăng sự đạo sự trao đổi Phật pháp hoặc có nhiều khi có nhiều người họ cần đến cái sự gia trì của đại chúng của thầy bạn có họ ngồi mình thì họ thấy nó hơi sao đó nó hơi hụt hẫng nó lẻ loi thì họ cần đến cái chuyện mà ngồi chung nhau ờ, chỉ có trường hợp đó thôi chứ chúng ta không có lý do gì để mà vị này sáp gì vị kia hết các vị coi kỹ rồi coi và nếu mà sợ kinh tạng rồi thôi mở calama cho nó ít hơn cho nó ít coi kỹ rồi coi ngày Ana ngày ca diếp ngày Mai Hai Cốc thứ tám ngày Sáu La Phất ngày Mục viện Liên ngày ca diếp các vị chỉ đến với nhau để mà, mà một là cùng ngồi cùng ngồi im lặng này à, thiền định còn hai nó là trao đổi Phật pháp xong là bye bye không? Ờ, các vị hỏi tôi chứ kinh nào kinh nào nói gặp nhau để cùng ngồi cùng ngồi im lặng giải nhiều lắm các vị vào trong tương ưng tương ưng mấy chỗ tương ưng vĩ kheo à, hoặc tương ưng một kiện liên à, nhiều hoặc là tương ưng văn ghi sát trong nó kể rất là nhiều lúc bây giờ thế tôn đang ở đâu ở đâu đó lúc bây giờ đại chúng vĩ kheo gồm 500 vị đang ngồi im lặng chung quanh thế tôn Đấy, nhiều và rất nhiều và nhiều lần và rất nhiều lần phạm thiên nó thích xuống hậu phật họ nhìn thấy cái đại chúng tỳ kheo đang im lặng họ mới chắp tay hắn nó bạch thế tôn đây là một hội chúng ờ, đã được thuần hóa một cách gọi là hiệu hoàn thiện hoàn mỹ ừ, không có một hội chúng nào trong tam giới mà từng người ở trong đó ờ, đều thanh tịnh ờ, trong cái sự yên lặng của bậc thánh như thế này hết ừ, nhiều và rất nhiều và bản như cái chương mà về, về ngày văn thi xá nhiều lần và rất nhiều lần ngày ngồi ngày hậu phật ngày nhìn quanh chư tăng bản thân ngày về là vị láng lục thông ngày nhìn chư tăng ngày nó bạch thế tôn con nhìn cái hội chúng này con có một cái ý tưởng sao đây xin thế tôn cho phép con được nói đức phật này nói bây giờ giá hạ nói thì thì ngài đọc nguyên một bài kệ dài ngày tán tháng cái hội chúng ngẫu ăn nghĩ lắm ngẫu ăn nghĩ bởi vì ngài biết rằng trong trăm ngàn triệu tỷ ức kiếp a tăng kỳ mới có một vị phật ra đời và chỉ có phật ra đời thì mới có những hội chúng kiểu này và cỡ này kiểu này và cỡ này một cái hội chúng mà sống như là một trách nhiệm hít thở như là một bổn phận ừ. không đam mê gì hết không cầu cái chết cũng không ham cái sống chỉ chỉ tỉnh thức chờ cái duyên tới mà đi này sống như là một trách nhiệm hít thở như là một bổn phận này, không có đam mê gì hết không bất mãn không chống đối ừ. không có đối phó không có theo đuổi ừ. chỉ chỉ chỉ sống tỉnh thức và chờ duyên tới rồi đi từ thầy đến trò đều như vậy hết này cái chuyện mà các vị nó hợp mặt với nhau nó đẹp như vậy nó sang như vậy đó ừ. chỉ còn nếu mà không được cái tinh thần đó, thì tất cả mọi sự gặp gỡ đều là không cần thiết Đấy, đây chính là cái kiểu gặp gỡ mà Đức Phật ngày dạy mình nên tránh Đấy, nhớ nha rồi tiếp theo là khi nào chúng tỷ kheo ừ, ừ, không có ác dụng vọng thì cái chữ papicha papicha nó có nhiều nghĩa papicha đây có nhiều nghĩa một là đam mê nó có đây có hai nghĩa chữ ác, ác dục ở đây nó có hai nghĩa một là đam mê hưởng thụ sở hữu trong cái sáu trần nha đam mê hưởng thụ hoặc đam mê sở hữu sáu trần thì gọi là ác dục mà ác dục nó còn có một nghĩa nữa có nghĩa là mình không ra gì mà mong người khác nghĩ tốt về mình đó đó là ác dục ở nghĩa thứ hai nhớ nha nhớ có hai nghĩa tại sao có đã dục là đã bậy rồi còn có cái ác dục là gì cái thì ác dục nghĩa nghĩa mềm á, nghĩa nghĩa dễ hiểu á, nghĩa là đam mê ở trong uh, cái chuyện sở hữu và hưởng thụ uhm, sở hữu và hưởng thụ sáu trần thì đó gọi là ác dục còn cái nghĩa thứ hai nó chuyên môn hơn có nghĩa là bản thân mình ờ, không có tốt mà mình mong người khác nghĩ mình tốt bản thân mình không có giới định tuệ không có đầu đà không có tri kiến không có giải thoát à, mà mình mong người khác nghĩ nghĩ là mình có mấy cái đó thì trường hợp này được gọi là ác ác dục ác dục có hai nghĩa nha nhớ thì khi nào mà chúng chỉ kheo mà có được ờ, cái cái cái hạnh này là cái hạnh không ác dục thì lúc là bản thân người đó khác và cái đây mình cũng phải nói thêm à, là mang tiếng là bảy pháp chứ thật ra chỉ một pháp này là đã đủ rồi <laughs> ngày nào bản thân mỗi người giàu là người xuất gia hay tại gia mà không sống trong cái ác dục đó, là là khá cái con đường giải thoát đã ra lừ lừ lừng lửng ngay trước mặt chỉ hiểu một chữ ác dục này nghĩa nó sâu lắm một là không tìm kiếm không hướng lòng tới sáu trần để mà đam mê cái này để mà bất mãn cái kia đó, đó là cái nghĩa một còn nghĩa hai là lòng không bao giờ mong không bao giờ mong người khác à, tôn thờ thần tượng mình khi mình không ra gì hết và kể cả mình có là một vị thánh đi nữa mình cũng không có mong người ta thờ lại mình các vị biết đầu đà đầu đà có nghĩa là thiểu dục ờ, tiết dục tuyệt đối ở trong nhu cầu vật chất ăn mặc ở thì được gọi là đầu đà không ờ, thì đầu đà nó cũng có ba cấp cấp một đó là mình hạn chế cái nhu cầu ừ, hưởng thụ sở hữu ừ. ờ, trong cái chuyện ăn mặc ở đó là cấp 1 nhưng mà nó cái cái cấp 2 đó là tiết dục à, nhưng mà còn mong người khác biết mình à, là là muốn mua còn muốn người khác biết là mình là đầu đà chỉ có cái cấp bậc, bậc thượng mới khó cái bậc thượng đó cái bậc hạ đó là tiết dục mà trong một cái hạn chế nào đó tức là ở đây tôi tiết dục nhưng mà ở trong một điều kiện khác thì tôi không tiết dục thì cái đó là bậc hạ nhưng đầu đà đầu đà có nhiều vị cũng ôm ờ, bác rồi nhưng mà có điều chỉ sống ở cái chỗ nào có người ta cúng dường chỗ nào dễ dàng trong cái nhu cầu vật chất à, thì mình mới ở đó để nó gọi là bậc hạ tức là lúc chỉ gì mình muốn thiểu dục thì nở nhưng mà vẫn còn lựa chọn trú xứ à, lựa chọn cái đối tượng nhưng mà cái bậc hai đó là không còn lựa chọn đối tượng ừ, không có lựa chọn đối tượng không lựa chọn trú xứ ở chỗ nào mà mình thấy an lạc thì mình nở nhưng mà trong bụng á, thì còn mong mong là có người khác biết là mình trì hạnh đầu đà nhưng mà cái đầu đà bậc thượng á, là sao tức là không có mong người khác biết là mình nó là bậc nhất tọa thực có nghĩa là ăn một ngày một buổi vậy không có điểm tâm khi buổi sáng sớm mà lỡ nhận ngay chén cháo là không có ăn cái gì thêm trong suốt 21 giờ đồng hồ còn lại nha cái đó gọi là nhất tọa đó là gọi là là, là nhất tọa thực à, còn cái trường hợp thứ hai đó là đầu đà là pin ba tí căn nghĩa là ừ, có thể có điểm tâm ừ, nhưng mà chỉ nhận qua bình bát thôi chứ không có dọn bàn dọn mâm chén dĩa muỗng đĩa hết à, thì cái gọi là đầu đà và, và liên hệ tới đó là về ăn còn về mặt là vị này chỉ giữ đúng cái tâm y và cái y đó, đó là do mình lụm vải dơ vải bó sát vải ở đống rác về mình chính cái thân mình giặt mình nhuộm mình may mình cắt này và hoặc là có cái, cái đó là về về mặt ăn mặc là ta à. ở ở là vị này cả đời chỉ ừ, ừ, sống dưới gốc cây hang động tha ma mộ địa chứ không có vô trong nhà đó, là như vậy là cái đầu đà về ăn rồi mặc này ở mà bậc thượng là sao bậc thượng nghĩa là giữ những cái hạnh này nhưng mà không có mong người, người khác biết ừ, còn mình được qua mới mình cái có một chút giáo lý cái mong người, người ta nghĩ rằng mình giỏi à, rồi mình, mình không có giữ tiền cái mình mong người khác nghĩ là mình có giấy à, rồi cái mình à, đi dự dài khóa thiền cái mình mong người khác nghĩ rằng mình à, là hành giả đấy rồi cái mình à, ở trong tham ma bộ địa gốc cây rừng sâu thì mình cũng mong người ta biết rằng mình là người ẩn lâm là bậc đầu đà không được cái đó phải bậc thượng bậc thượng là dốc lòng cầu giải thoát thật tâm sống ly dục không mong muốn thiên hạ biết mình người đức hạnh đó mới đúng là bậc thượng thượng cái đó khó còn đa phần mình thì, thì ờ, bậc hạ rồi đó là không nổi rồi đừng nó bậc trung nói gì là bậc thượng không có là cái ác dục cái gì đó mình thường mình một là không ra gì còn hai mà tu hơi khá khá chút là bắt đầu mong người khác biết cái là ngoại khác nha rồi tiếp theo là khi nào tỷ kheo không có bạn xấu cái này rất là quan trọng rất là quan trọng bạn xấu là gì bạn xấu là gì bạn xấu có nghĩa là những người mà mình ở gần họ đó cái pháp lành của mình nó bị mòn hao tính tấn niệm định tuệ có nghĩa là niềm tin bị mòn hao trí tuệ bị mòn hao thiền định bị mòn hao chịu tinh tấn bị mòn hao chánh niệm bị mòn hao thì đó gọi là bạn xấu nhớ nha bất cứ người đó là ai là tăng hay tục tăng ni cư sĩ bất bất kể người thân hay là người dân máu mũ hay là người, người chưa quen biết bất kể ai nhưng mà cái người nào mà mình ở gần họ đó những cái pháp lành thì nó bị mòn hao mà những cái pháp xấu á, là tham sân si ái mạng kiến nghi mà nó tăng trưởng thì người đó được gọi là người xấu là bạn xấu cho dù cái người đó là sư phụ của mình cho dù đó là sư phụ của mình nha cái người truyền giới cho mình nhưng mình nếu mình ở gần họ mà cái cái sáu cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái thiện pháp của mình mà nó bị mòn hao à, mà cái ác pháp nó được tăng trưởng nó lớn mạnh thì cái đó được gọi là bạn xấu tôi nhắc lại dầu đó là cái bậc trưởng thượng khả kính trong lòng của mình nhưng nếu mà mình ở gần họ đó mà mình à, mà mình gọi là cái thiện pháp thì nó bị lùi sụp mà cái ác pháp là tăng trưởng thì lúc bây giờ được xem là mình là đang sống với bạn xấu và ngày nào mà, mà bản thân mỗi kỹ kheo à, mình lánh xa được những người đó, đó thì lúc bây giờ bản thân vị đó có hy vọng trong cái đạo nghiệp và khi một tỷ kheo có hy vọng trong đầu nghiệp cũng có nghĩa là cái sức mạnh của tăng đoàn được củng cố cho nên cái chuyện này cái chuyện mà lừa bạn để chơi đó nó cũng xem là một pháp bất thôi một pháp bất thôi ừ, lừa bạn để chơi nhớ nha và mình hay bị ám ảnh đó là máu mũ của tôi đó là ừ, ừ, bà con của tôi đó là huynh đệ của tôi đó là sư phụ là thầy tổ của tôi làm sao mà tôi dám nhận xét họ thôi thì bây giờ cứ tùy duyên ở đâu rồi không có tôi ở đây không có tôi mà ở đây mình xem coi ở chỗ nào mà cái thiện pháp nó được phát triển tính tánh niệm định tuệ nó phát triển ở đâu mà cái tham sân si ái mạng kiến nghi mình nó giảm thì cái đó để xem là chỗ ở lành bạn lành à, thầy lành Đấy. còn cái chỗ nào dù nó có vàng son rực rỡ chói lọi đi nữa nhưng mà à, mà mình ở đó mà, mà, mà mấy cái pháp lệnh nó bị mòn theo thì được xem là mình đang sống ở cái chỗ xấu và bên cạnh người xấu nhớ nha ừ, cái này rất là quan trọng cái chỗ ở của một người tu nó không có được đánh giá trên những cái điều kiện vật chất tiện nghi à, à, không có dựa trên những cái cái tiêu chí tình cảm cảm xúc mà nó phải dựa trên à, cái cái, cái thành tựu đạo nghiệp khi mà mình đang có mặt ở nơi đó à, khi mà mình đang gần gũi kề cận cái con người đó nhớ cái nhân cách đó à, nhớ chứ nha chứ còn cái cái cái người không có biết à, Phật pháp thì họ cái cái tiêu chí chỗ ở của họ cái tiêu chuẩn ở họ nó họ dựa vào nhiều, nhiều điều kiện mắc cười lắm cho nên là mình đừng có ngạc nhiên là tại sao mà có những người ở cái nhà bạc tỷ mà họ không an lạc là bởi vì cái lúc mà họ cất nhà mua nhà xây dựng hồi đắp vung sới cái tổ ấm đó cái tiêu chí họ đưa ra không phải là đời linh mà là ở đây nó đẹp đất là đất dễ bán ở đây tại vì chồng tôi thích vợ tôi thích ba má tôi thích thì tụi nhỏ tụi nhỏ nó thích ở đây lắm tụi nhỏ nó thích biển tụi nhỏ nó thích hồ tụi nhỏ nó thích rừng ok nếu mà mình lựa chọn trú xứ mà mình lại dựa vào những tiêu chí thì đừng có trách mai mốt à, ngồi trên chiếu bạc mâm vàng mà nước mắt đầy mặt trong khi cái tiêu chí tu học ở đây là à, dầu đó là trú xứ hay là thầy bạn lúc nào cũng phải dựa trên cái tiêu chí ừ, xây dựng thiện pháp và bài trừ ác pháp thì cái trú xứ đó cái thầy bạn đó được, được xem là tốt đó là cái tiêu chí của đức phật thì dạy cho mình không? rồi tiếp theo cái này mới khó này cái này mới khó này. khi nào chúng thì kheo không có dừng lại nửa chừng đến hành trình tu tập tiếng Bali gọi là âm amtra vô sa năng a bát pachati ừ, có nghĩa là sao có nghĩa là đa phần chúng ta đó cứ được con mớ là đứng yên thưởng thức cứ được ba mớ là đứng yên thưởng thức có được ờ, đi tu có được sư phụ ừ, giao cho đi học có cái mảnh bằng cao cấp Phật học có vận hạnh gì đó là, là thấy khỏe rồi à, đó là đạo nghiệp là, là là rót rót rồi ừ. có được cái bằng rồi sư phụ giao cho cái chùa có con mớ đệ tử là chót giọt à, à, có khả năng thuyết giảng trơn tru hoặc bát là coi như xong rồi đó à, rồi có con mớ điện tử coi như xong rồi đó à, à đó là tệ còn khá đó là ví dụ như là có khả năng ngồi thiền có khả năng là sống độc cư trên rừng mặc dù là chưa đi đến đâu hết chỉ mới có khả năng sống trên rừng thôi trên rừng có cái a mà hai năm ba năm năm năm mười năm thế an lạc vào ra lai ra hết thở mỉm cười tưởng như là ngon nộ no, no. cho đến bao giờ chưa chứng thành quả thành trí tối thiểu là tu đầu quần tối thiểu tụ tu đầu quần thì tất cả mọi cái mà chúng ta có được từ tinh thần đến vật chất từ kiến thức cho đến chánh niệm thiền định trí tuệ đều phải ở cái tình trạng đi về phía trước hướng về cái chiều tầm cao mới hướng về cái độ xa mới không à, chứ không phải hướng đến cái xa cái cao cái rộng cái sâu cao xa rộng sâu mới à, chứ không có thỏa mãn quá sớm nha à, một vị lý kheo mà mà thỏa mãn quá sớm à, với những thành tựu về vật chất và tinh thần thì chắc chắn rằng vị đó không thể đi xa chắc chắn một ngàn phần trăm nha chắc chắn yeah, cứ đừng tôi nói tôi nói rồi chỉ trừ ra lúc chứng thánh quả tối thiểu rồi tu đồ quần tại sao tôi không nãy giờ tôi không hề nhắc tới quả vị a la hán bởi vì đối với tôi tu đồ quần là xong đủ rồi tại vì chứng tu đồ quần là bắt buộc rồi bắt buộc phải chứng ma hán nên tôi này chỉ nói tôi nói quả vị tu đồ quần thôi tức là tối thiểu là phải chứng tu đồ quần thì mình mới có thể tung tăng mà, mà nó rất tiếc là chỗ là khi mình có quyền tung tăng thì lúc đó mình không thèm tung tăng nữa nha không thể tung tăng nữa chứ còn khi chưa chúng tôi tu đồ quần nữa thì cái khả năng mà mình từ chánh kiến qua tài kiến cực lớn cái khả năng mà mình tắt thở mà mình làm trùng làm dế khả năng nó cực lớn cái khả năng mà một cái vị thiền sư phàm phu mà chết rồi mà mà, mà phải sanh làm cái loài mà thấp kém khả năng này cực lớn cực lớn mà tại vì mình bây giờ là mình không không còn giáo lý à, mình nó thẳng luôn cái đầu mình chỉ để đội nón thôi cho nên mình sống nhiều về hình thức mình nghĩ cho một vị tu từ bé một vị kinh điển giỏi như vậy thuyết pháp lưu loát như vậy một vị mà hướng dẫn cả ngàn đệ tử thành thiền như vậy chỗ có có ông đi đứng cái chỗ đi đứng như phật vậy đó trang nghiêm chánh niệm từ tốn khoan tay cái người này dứt khoát kết phải đi lên chưa chắc chỉ có trời mới biết cái đi từ từ đó là ông đi bằng cái tâm gì chỉ có trời biết và ông biết thôi nha chỉ cái trời biết và ông biết chứ đâu ai biết đi bằng tâm gì đúng không à, rồi còn cái vị khờ dạy cái vị thấy cái ba cái hình thức mà khải kính nó tôi nói thì trước cái đám đông đó, nếu nếu mà diễn mà để được tranh được lợi thì dễ hẹp cái khó đó, cái khó đó là khi về sống một mình mình cái khó đó là cái tốt đó được kéo dài được trải dài suốt ngày suốt tuần suốt tháng suốt năm và suốt đời cái đó mới khó chứ còn cái chuyện mà mình thấy trụ đi đứng nói năng từ tốn khoan thai từ bi đạo hạnh trong sạch thanh tịnh cái đó thứ nhất cái mà mình thấy bằng mắt nó không phải là cái bên trong của một con người thứ hai nếu diễn mà để được cái sự kính ngưỡng để được cái, đó theo trong kinh là gọi là danh sinh và lợi đắc đó nói chung là danh lợi đó. thì cái diễn nó ai làm cũng được hết nhớ nha ừ. cho nên cái quan trọng ở đây đó là vì tỳ kheo khi nào chưa có chứng được sơ quả thì vị đó phải nhớ rằng không thể tin được ở lòng phạm mà mà nếu mà chưa chứng sơ quả không thể tin được ở lòng phạm thì mình không có lý do gì dừng lại ở nửa chừng bất cứ một cái quả chứng tu học nào hết bởi vì tất cả mọi cái thành tựu khi mà còn là phàm thì tất cả mọi thành tựu đều khả nghi hết tôi khẳng định một cái câu trước khi tôi chốt lại tôi chốt lại cái phần pháp bất thối này ha khi chưa chứng tu đầu quần thì tất cả mọi thành tựu đạo nghiệp của mình đó, đều là khả nghi hết kể cả mình có làm thiền sư miên mật trong suốt 100 năm cho dù mình có thuộc lòng tam tạng kinh điển này nữa nhưng mà hãy chưa chứng tu đầu quần thì đều là khả nghi khả nghi là sao khả nghi có thể là thấy vậy mà không phải vậy thứ hai khả nghi này có nghĩa là nó đáng ngờ ừ, khả nghi là tiếng tiếng hán việt còn đáng ngờ là là tiếng tiếng việt tiếng, tiếng thuần việt không đáng ngờ đây